Món này món rau gì đây rồi? Rau dưa. À, rau dưa tự làm á? Ừ. Em tự làm á? Tự làm mà. Điều. Giỏi đấy cả. À? Tự làm xong rồi cái này ăn trưa này. Thế á? Ừ. Ừ. Ngon lắm mọi người ạ. Cái này là chua đấy. Ờ. À? Dạ, ăn nó chua chua chua chua. Vâng, vâng. Ồ dầu chua đây là thấy ăn chua nó nắm ừ. rồi, đúng không ừ, Tú? Ờ, làm làm bán cho anh ờ, ít đi. Được. Hả? Bên rau anh thích ăn ở nhà nhiều. Ừ. Tôi tôi nghĩ là rau luộc. Rau dừa. Ô. Ăn một cái nó bùi bùi chua chua còn ngon. Mà Thế rất là ngon luôn. Ừ. Ô, hôm nào ờ, với già làm bán bán cho mấy cân thôi. Dạ. Ừ. Mang về phòng ăn dần mọi người. Cái này để để được lâu mà. À đấy à? Vâng. À. Ừ. Hai buổi sáng mọi người, mình là Giang Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sàn Giang TV Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực à, nương nhà em Bí Tư Gia đây này Đây buổi sáng Giờ dạ, chào mọi người đi Vất vả quá, hôm nay mệt Không nói được rồi các bác <laughs> Mệt á, không nói được á? Làm cả buổi sáng rồi anh À nữa Rồi hôm nay uh, vào đây uh, đi làm uh, thuê chém em Bí <laughs> Thư già Đi vun ngô Anh hiện tại là một người đang vun ngô cho này Ngày uh, giá giả 100 nghìn Đúng không? Hả? <laughs> Được đấy em là bảo là giả giang một ngày 100 nghìn cơm nuôi uh, hai gói mì tôm <laughs> thế thôi giang chỉ cần như thế hoặc một cốc nước chè thôi đang thích uống nước chè mà đấy đang uh, nghỉ giải lao một chút nữa mới làm ô bà là ốm uh, mấy hôm rồi mẹ em uh, ốm được uh, gần tuần rồi em đưa đi viện khám thì bảo là <clears throat> không sao nữa thế là à vâng. à là nó bị uh, ho hay là sốt à khó ấy bệnh người già ấy à gọi là thay đổi thời tiết à người mặc áo đen này là bố em mỉ nha mọi người nhá em mỉ không về nhỉ mỉ không về mỉ cũng à, đi làm ở dưới hà nội chứ ừ, không về đúng không chính là, là sang giúp bên bên đấy đúng không bên uh, chị gái à. vâng còn là em ở nhà thực sự là mẹ mấy ngày nay không được khỏe à. em phải uh, nhờ anh chị lên hộ anh đúng rồi anh à, em à, gắn bó đoàn kết giúp đỡ nhau đổi công thôi vâng. vì là trên này đồng bào và con là đi làm hầu như là mọi người đi đổi công đi làm như hôm nay à, mình đến giúp nhà này hai công thì ngày mai mình ấy rảnh thì mình giả công hay là mùa này mùa đang vun ngô đó vâng đúng mua phân này hết bao tiền Vun ngô này ừ, ừ, phân ngô này là em mấy đợt đầu hết 2 triệu 2 triệu 2 triệu em đi mượn mà nhà bác để cho xong là lần đợt này là đợt đợt đầu còn một đợt nữa ừ, đợt nữa này vâng ừ. còn một đợt lên bác lên bác ngô nữa chắc phải ba bao nữa ba bao nữa mới vâng bây giờ trên này à, tiền phân đạn đắt lắm anh à bây giờ lên bao tiền một một một, một triệu một bao anh à, là một triệu bao cả à? vâng hay là một triệu một bao khá là đắt nhỉ đợt vâng. trước thấy rẻ đó mà nhỉ năm ngoái là năm trăm mấy sáu trăm ờ, khá là đắt luôn mọi người vâng. và cuộc sống như này vất vả vùng núi đá thì mọi người biết rồi là, là bà con không làm cái gì để mà ra đồng ra đồng vào nó chỉ biết uh, phụ thuộc vào cây ngô này thôi vâng. mà mùa này mùa giáp hạt đấy chứ mùa giáp hạt anh ạ đấy nó nhiều rất là khó khăn mà đói thật sự là bây giờ không không không nói riêng uh, à, các nhà anh em hàng xóm nhá khác mà em nói riêng bản thân em nguyên cái ngô để mà ăn thì không đủ ăn ừ, Đấy, bản thân em phải đi làm thêm để uh, mua gạo về ăn đỡ ừ. Ừ. <coughs> nhiều nhà mà trong thôn nhiều nhà hết ngô ừ. nhiều nhà, hết uh, hôm um, uh, à đợt uh, ấy mọi người à, cái hôm mà Giang với anh Sơn đi chợ tình thì à, mọi người hỏi là biết thư già bắt được vợ không hoặc hỏi mình ấy. Thực sự là hôm nay em biết thư già là bận. Vâng đi gác không không không không đi chợ tình được. Vâng. Hôm đấy được, được mấy hôm đấy em không được à, dấp nào luôn mà. Ừ. Em phải chụp 24 trên 24. Bởi xe cổ quá đông ấy. Đúng. Mình phải trong xe này rồi là bán vé này. Các kiểu. Lần đấy là là cái hôm đấy là hình như đến 10 ở à, hơn hơn hơn 11 giờ vâng. 11 giờ Giang với anh Sơn bắt đầu mới uh, từ uh, ờ, chợ tỉnh Khâu Vai về và trong đấy đông lắm người hôm đấy hầu như là khách ở tại nơi này, khu vực của bà con sinh sống này chưa nói chưa nói là khách phương xa đến rồi là cả khách nước ngoài rất là đông vâng à, giờ đấy là giờ à, giờ chính ấy à. giờ chính xong là khách đóng quá xe cổ thì rất là nhiều ừ. bán vé không kịp mà xếp ừ. xe cũng không kịp đấy xong em mới không có cơ hội để đi ừ. thôi thì uh, sang năm sang năm đi uh, sau cũng được sang năm có lẽ là em sẽ không uh, ở trong đội trong giữ xe nữa mà ừ. em sẽ đi theo đội uh, cầu duyên ờ ừ, đấy <laughs> cái gì cái người yêu ở đấy à đây à ô oh. cái này có sang đi không có cái này là cái gạo ồ oh. à, cái gạo không sắc đâu à đấy đấy à, chị cứ cười à, giang và là không biết là sau này là có lấy vợ à, đồng bào hâm mông được không đấy, mấy em này cứ tàn tím này có cái này có cái bí này nhổ này làm này ngày mình trăm nghìn là quá nhàn đấy các bạn <laughs> Hôm nay là không nám ấy Thì cái hôn nám thì ôi rồi luôn Mệt lắm tránh cái cây ngô này nó đây là cây ngô đây là chết cây ngô là nguy hiểm cái hôm mà chợ tình xong là chú Sơn về luôn anh? Chợ tình á? Vâng. Chợ tình uh, Sơn là ờ, sáng hôm sau là um, 4 giờ sáng là anh về luôn. À. Bắt xe thì mèo vào cái thành phố. Thế mà bảo là ở lại để à, đợi em về nấu cơm nhà anh ăn. Ừ, ừ, ừ, ấy rồi, công vâng. à, bón đạm này bón xa ra dạ đấy Món ờ, hôm, hôm kia mưa ấy anh hôm kia mưa xong rồi em mới bó ừ, ờ, rồi. trước là trên này mưa nên là rất là lạnh vâng. mưa là nó đấy là bón phân đạm rất là tốt vâng. thứ nhất là đi nương mà không có cái cái, cái danh đúng rồi cái này nó mọc nhiều lắm mà nó dễ nó dễ cắm sâu vào lòng đất cơ oh, con nhà nông vất vả quá ước gì không giống ờ, lông thì giống cánh cái gì à Để sướng như các anh <laughs> chỉ việc cần mấy quay sướng thì ờ, đã thành xếp hết rồi vâng. mỗi người có một cái nỗi ờ, khổ riêng mà vâng. không ai giống ai à có những người có thể là có tiền tài nhưng mà người ta lại ờ, không ờ, hạnh phúc thì sao Vâng. hai vợ chồng suốt ngày ờ, ấy thì sao nhưng có những người bảo trên này ăn miền mé này người ta vẫn cảm thấy vui vâng khi có gia đình mình cũng không biết là hạnh phúc không nói nói chung là thì con người ta thì dạ người ta mà nói là lòng tham của con người thì vô đáy không có đáy à <laughs> có một thì đòi thêm hai qua hai đòi thêm ba thêm bốn vâng mình cảm thấy đủ với cuộc sống mình thì mình sẽ là đủ và, dạ. và dạ, trong cuộc sống thì à, cái uh, hạnh phúc ờ, cái cái sự uh, niềm vui ấy, thì nó không thể đo bằng cái tiền bạc thì mình mình không thể đưa hai thứ vào được và dạ. thì uh, tiền bạc nó chỉ là cái phương tiện giúp cải thiện cái cuộc sống còn nếu mà để mà cuộc sống mà nó tốt thì người ta nói là tinh thần cụ hay bảo đây có trí thì làm quan mà có gan thì cũng làm giàu <laughs> gan là mình mình mà là gan liều là mình phải có một cái hướng vâng ví dụ là em muốn đầu tư và làm ăn như này em tuy là có gan nhưng mà em phải định hình được hướng là sau này sẽ phát triển được dụ trên mèo vàng này nó hay phát triển về cái gì hàng hóa hay là du lịch đầu tư vào những nhà nghỉ này thế vừa rồi ấy, hết chuyện tình xong rồi em bảo là xác định là đi làm kiếm thêm thu nhập gia đình nhưng mà thực sự là mẹ thì ốm yếu ở nhà không ai vung ngô ấy chưa làm được thời gian này đang vung ngô nhiều quá vâng. chưa xong được việc như nhà cái ờ, cái là vợ đẻ đúng không vợ đẻ anh ạ Con đấy thấy thấy đi làm cho ngọc cũng tốt hết đấy được mà anh cái uh, chuyên về phiên dịch được ấy ừ, à không phải chứ dân chương trình chứ nhỉ anh chương trình thì ờ, cũng uh, ấy thôi có cái là hay nói vâng. nói là nó nó nó lưu loát và nó nhanh vâng. tay nhanh chân thứ hai là bí thư lành làm cho bé vâng anh em ấy cũng bí thư như bí thư già này thôi vâng. à, bí thư lành nhé <coughs> Dạ anh làm được có gì đâu Lành ờ, lành kia là có canh viên rồi phải không anh? Không biết được anh không rõ Là bí thư lành đi làm ờ, cho bé thôi già này còn nói với mình nhiều lúc uh, là là là, là mình suy nghĩ là bản thân Giang là còn kém hơn em em già nhiều mà thứ nhất là mình cái điểm yếu của mình là tiếng hâm mông là chỉ câu đấy em ấy vừa biết được tiếng kinh này vừa biết được tiếng hâm mông đi lại hoặc là đến giúp bà con ấy nó dễ hơn mình là khó khăn ở cái chỗ là tiếng mình không biết đôi khi mình muốn trò chuyện cùng mọi người này muốn hiểu sâu hơn về những cái hoàn cảnh uh, gia đình hoặc là mình muốn biết ờ, tìm hiểu kỹ ấy, mình không, không nói được với mông thì mình không thể trò chuyện anh cứ ở đây một hai một hai năm rồi anh biết hết mà ôi trời một hai năm thì lấy, lấy, lấy vợ mông luôn thì đừng bảo luôn đi nhỉ xong rồi tối hai vợ chồng ôm nhau ngủ là cứ ờ, nói chuyện nào máu với hầu chớ với nhau cái gì. đấy là cái điểm mạnh của của già đấy già phải biết được không vâng, biết đâu thì nói à, chung đất nước là làm xứ thuê lạnh. Nên em thuê thì em chưa làm nhưng mà em còn việc nhà thì cứ làm vất vả là hay đói lắm ờ, cái này mình lao động chân tay mà dạ. kia thì cũng thế thôi nhưng mà quy định của nó thôi dạ. là cứ phải 12 giờ 1 giờ mới được nghỉ dạ. nhưng anh sợ nhất là cái thời tiết nó lạnh mùa đông nó lạnh tuyết nó nhiều nó rơi ấy dạ. nó toàn dưới âm mà dạ hai tay mình là nó cứ đỏ lắm lên nhưng mà lại không ho không ốm gì đâu nhá không hiểu sao ấy. nó ở mãi một thời gian thì nó quen với cái khí hậu ấy rồi nhiều lúc anh em còn ra tắm tuyết ui lạnh mà <laughs> rồi lần đầu thấy tuyết rơi rồi đồng bơm ngứa bố cái gì trắng trắng này rơi nhiều vậy ta Thế sau một đêm nó mới dày cộp liền Bão tuyết thì nói nhỉ Mưa này chưa các loại tuyết rồi em chưa em chưa từng từng thấy ấy. rơi như cái ờ, bông tuyết trắng trắng này. còn mưa đá nhỏ nhỏ nữa kèm như kiểu băng đấy nói chung là cảnh tượng sapa là hay khó, ra làm chuyến spa đi ok để em vung ngô xong anh mình à... đi nhưng mà mùa dạ vâng. này không có tuyết ra được Vâng, nóng rồi một chút rơi chỉ sương mù thôi quanh năm đang tính là rủ em bí thư già đi ờ, sang bên ờ, cao bằng ờ, thác bản dốc chơi hàng bác bó hàng bác hồ ngày trước ngồi bên kia đẹp không đẹp chứ hàng bác bó là cứ sáng ra bờ suối tối vào hang mà lão bệ do măng vẫn như sàng cuộc đời cách mạng thật là sang em định uh, mua cây giống vịt cho nhưng mà đi quá không tiền đấy ờ à. ồ để trống nhiều quá em trồng cây gì nhỉ hơn một hát mà anh khí đất toàn cỏ danh để mọc như này thì cắt cho bò à, mấy năm vừa rồi là em trồng à, cái cỏ voi ấy ừ. trồng à, chăn à, bò nhưng mà hết rồi Không em tính là bây giờ nếu mà có tiền hết thì à, em à, mua cây về trồng nhưng mà bí qua không làm được ấy, không có tiền ấy. Ừ. Vâng. ừ. Mẹ thì yếu mà đi làm ngoài lo vừa lo cho mẹ vừa giúp việc nhà nữa. Ở đây năng à, là già bây giờ là đại gia đất khả năng phải thuê mình lên đúng không? Thuê mình lên ấy trên này đúng không? Giúp đúng không? <laughs> đó. ngày à, cơm nuôi à, ba bữa quần áo mặc cả ngày à, có hai gói mì tôm Thế, một cốc trà đá người làm từ sáng này ừ, giờ này đói đói để mọi người nghỉ trưa ăn trưa đó ăn gói mì tôm tạm hoặc là tiếp tục chiến đấu tiếp thâu đêm luôn sốt sắng ờ, làm mình ờ, tranh thủ ờ, lúc ấy mình làm cho nó xong nhanh ô bà khỏe chưa bà ốm khỏe chưa nhớ xong rồi à nhớ xong rồi nhớ xong rồi gì à ấy Đấy, uh, mọi người nhé <laughs> Cơm trưa quá đỉnh luôn nhé Đấy, à? rau thì nấu bằng cái ấm siêu tốc <laughs> Ớt này, tôm này Đấy, Cơm này, đây là mền mén này Mền mén đấy <laughs> bay nhờ Hả? thế thôi ừ. ôi mẹ bây giờ gầy đi ừ. ốm nhiều quá <laughs> ốm à, anh thôi bảo à, bà làm ít thôi làm ít thôi đừng làm nhiều quá bà làm nhiều quá là là thế là ờ. nắng nắng này bà đội mũ vào, bảo bà đội mũ bà à. Ừ. Vâng. cứ bà con trẻ khỏe như ngày trước còn kiểu thời con gái thì không sao không ngồi đâu. vâng con nghỉ à, tí anh em ăn cơm đầu tiên à, có, có cả hàng xóm à, bên à, nhà bí thư già ăn cơm luôn cô, cô, gì ấy nhỉ về hộ nhà mình à, làm nữa à, à về hộ thêm à ừ. ăn cơm chưa ừ. chưa gì à. Ôi, mời tất cả mọi người ăn cơm nhé vâng vâng làm mình trồng mì, mì có hai điện về không chú mì có hai điện về không điện về nhà ấy có chứ à đây có có từ học kìa Ừ. Đây là bà con hay ăn miền miến này, này chan nước lá Phải nước lá mà nước đun sôi để nguội Vâng nước lá nó là nước lá để đau bụng Nước đun sôi để nguội Nó máu, nó máu luôn đi Chứ nó máu luôn đi Con nó máu luôn đi Nó nó nó Nó nó nó nó thế giang giang chỉ biết mỗi câu đơn giản là máu với nào tà mông mà phàm à cái này có phàm bây giờ kìa mỏ anh muốn thôi nào cũng gặp hết thật ồ mà muốn prong cà phê đi chứ đây chị bé muốn đồng đồng mà đem đồng mà có mà nó mở chưa nó mở chưa nó số mà sao đã uống à Ừ, tao giờ tao phá mày tao mày tao hú ấp rồi ừ mới phá bên là chú vun ngô chưa mà không chú vun đâu luôn nè chú chua chua tưởng vun rồi ô bảo các con cơn luôn một ăn cơn rồi cho nó đông cho nó vui kem nhỉ này cái chả nhá nị tí mà đưa chị mới cắt chờ ai chị tí cái lồn này lồn để chế lỗ à thấy cái cả giải trang chỉ để trang cho chơi được mấy à là nó tôi mà cái nữa có quá chừng để bao hết rồi nên mọi người cứ ờ, lên trên vùng cao đi ờ, làm mà con thì sẽ biết được cái ờ, cuộc sống của mọi người diễn ra làm sao như thế nào mà chỉ mới đây cú hôm to cho nhà nên người là cơm nương nó mới ngon mà mà phá nền cho phá cái nền cho các cụ hay nói là của dạ. không ngon mà đông con sẽ hết các bạn ạ đúng không ra đúng rồi anh ạ tuy dạ, nó không ngon mà cứ đông người là ăn là, là một lúc là dạ. thiếu đấy cái nhà mà ít người một mình mà có của ngon ờ, vật lạ thì chứ nó lại không ăn được đâu nó không vào Ờ, bên kia có con chim Atata nó kêu Chắc là kêu tìm bạn tình đấy <laughs> Chả thế Một tìm bạn tình này Ừ, còn nó nó nó mình à. Ừ. cái rau dừa rất ngon. Cứ ăn. Chắc là đồng bào ăn chán rồi sao? Nên <coughs> nó kiểu không chịu. Ừ, rau dưa già là ngon thật. Tuyệt vời đấy. Ăn là riêng. Em làm để nắm nóng để nêm nương ấy. Ừ. Làm có thể nuôi ăn ngon ngon mà lần tiên anh ăn nhưng mà cảm thấy ngon ăn tuyệt luôn đấy thề luôn cái này tiếc là muốn anh Sơn Hà Nội không ở được đây à, thưởng thức món này nhé Thôi <laughs> tối à, cho anh à, xem qua video xem biết Chắc là nói chung là ăn này mọi người sẽ cảm giác mà lúc đang đói thèm lắm No thì không sao mà Đó đang đói Ăn cái gì cũng ngon chỉ đây, một miếng khi đói bằng một gói khi no mà Rồi. Vâng đấy cơm trắng này cơm này bị thư già nấu hơi nhão này rất là bà con lợn này ném này trên này mọi người ăn là mỗi người một cái thìa đấy bởi vì đi làm lương ờ, mình không biết là ừ. không ở nhà thế mà ừ. cứ ở chung một cái thìa thôi để thứ nhất là vì sao là vì người đồng bào là ăn mèn mén bạn nhé yeah. Vâng. ăn mèn mén xong thì ờ, mình cứ ăn được một miếng mèn mén là mình sẽ múc một cái ờ, nước lọc yeah. Vâng. đấy mình gọi là nước lọc đi nước sôi để nguội vào không có là nó sẽ mắc họng đấy yeah. Vâng. nó không quá ở trước mới đầu ấy chả ăn mình ờ, anh chỉ bị mắc họng à yeah. có bị sạc cứ tưởng là ăn như ăn cơm <coughs> nhai nuốt ực phát thôi xong đây chan nước vào sao với à hóa ra mình mới biết đấy nghiện món dưa của uh, bí thư già rồi thể luôn mình ăn vào cảm giác là nó nó có một cái hương vị nó đặc biệt hơn là những dưa mà người dưới làm ấy. thứ nhất là cái rau cải cải của đồng bào mình đúng không đúng rồi đấy cải cải mèo ấy cải mèo ấy hà giang rất là thơm rồi ừ. uhm. của bà nhớ canh em uống như cà dầm tương này Ô, cái này mà đúng Tết Tết mà có dưa này thì thôi rồi Mà cái mùa Tết thì đúng là không không có dưa, không có cải mèo đâu nhỉ già nhỉ Cải mèo mùa Tết như nhà nào làm được thì mới có à. ừ. Ô. Bây cái mùa này là mùa rau bí à, đúng rồi này phải ấy, ấy. Ừ, không có cái này mà đúng mặt tết mà có cái rau dưa này tuyệt tác luôn ừ, không không phải bản nữa rồi tại vì là những ngày tết đây là dạ. của người dân tộc Việt Nam ấy thì người ta hay gọi là dưa hành câu đối đỏ ấy nó, nó gắn liền bánh trưng dạ. nó phải có dưa này hành thì nó mới gọi là ngày tết dạ. Tại vì sao người ta như thế mà là gọi là miếng thịt nữa treo góc bếp đấy rất là ngon bởi vì mỗi lần ăn như thế thì mình cảm giác được cái không khí ờ, của ngày tết sau nhé, Ờ Lên non luôn Ôi à, no lắm rồi Thế chưa là quen quen uh, cái cái um, chồng mình là uh, Facebook hả cái gì mà quen tận Cao Bằng Trước là có cô đi uh, xuống Bảo Lâm ờ, trước rồi À Đấy À, rồi. à đợt chúng đấy chơi à Vâng Ồ Thế mới quen với anh chàng đấy Vâng đấy. Cũng là người đồng bào hâm ông mình đúng không? Vâng phong tục là ờ, có ờ, giống nhau như kiểu ấy không, phong tục không giống nhau à, khác nhau ờ, không khác nhau thì mới lấy được nhau chứ này ờ à. à. trước là con em già kể là trường đồng bào hâm mông cùng ma nhà cùng họ già họ không lấy được nhau cùng họ không lấy được đúng rồi nhưng mà Giang mới hay thắc mắc một câu là tại sao ví người Kinh cùng họ Nguyễn với họ Trần vẫn lấy được nhau á Cùng họ thì khác ma đâu lấy được à? phải khác ma khác ma chứ còn à. tham ma thì không không sao à rồi à? còn họ mà tham ma thì được ừ. tham ma không sao đó còn họ món giống phần nhiều đó à. ý họ mà thì tham ma nhiều tham ma à đúng một họ thì tham ma ừ. sao mà không không phải phân biệt không phân biệt cái này giống phân biệt à. nhiều đúng không ừ. còn họ mà thì không không lấy đồ mà không không có vợ rồi à thế thì uh, như như như anh là thoải mái đấy nhỉ vâng, thoải mái rồi không không cùng họ đúng không ok luôn đúng không ok con dê luôn khám ma thì còn hỏi nhiều khám ma kìa hả anh giống à, đồng bào trên à, cao thế ra mới bảo chắc là trước là mình à, sinh ra lớn lên trên này mình hay là chai rừng ăn ngay nói thẳng như cây thông mọc thẳng luôn <laughs> chào đang hỏi em à, già là có như là mình ăn thì còn đói Người ừ, khác còn mình bảo no rồi, chào No rồi Là của nó, là của nó cháy là ừ. của đó Ừ Là của cháy Đó Ờ, là nghỉ trưa ấy Ô oh, Ở bên bên kia rồi kia làm không nghỉ trưa kìa kìa à? Ui người ta chịu khó này mà À đây à Ô, mình tưởng là không nghỉ trưa rồi bà con được khả năng mình phải đi làm luôn rồi các bạn ạ có tí nữa bị thư già trừ lương đấy nghỉ nghỉ chỉ nghỉ một lúc thôi mà à lúc xong ừ, làm luôn thôi cây này là cây lanh ở trên thành mọi người hay dệt uh, vải mà vải của người này. nó là mông vải trắng ấy. Ừ. vải trắng khi mà thuốc thì mới uh... cây này giống uh, kiểu lá cây thuốc viện nhỉ hoa anh túc rồi vâng. cây, thuốc viện em lại chưa ừ, từng thấy ừ, tự như này này Ừ, lá cây cao cao nó to hơn cái này của nhà ai trồng ấy nhỉ nhà cháu à, thế à? Ừ. còn nhà em mà mẹ làm nhà em gần mà làm ở nhà à với là trồng gần nhà mình là trồng gần nhà ấy. người khoai tím ồ bà con trên kia không nghỉ trưa chịu khó quá khả năng mình cũng phải đi thôi em con tí là sợ em già em trừ lương mất đấy